Chào mừng các bạn đã đến với Cười Ngu Người tập 10 Gần cưới á, anh, em rủ anh đi khách sạn á <laughs> Em rủ à, Em định là, em nghĩ là thôi mình đi sắp đi Nhật rồi Mình cũng nghĩ mình cứ qua đường thôi Xong rồi vô khách sạn Em tắm, em thay đồ ngủ, em đem theo đồ ngủ nữa Đồ ngủ đẹp lắm Xong <laughs> rồi hai đứa à, nói chuyện Chà. nói chuyện này kia tâm sự để hiểu nhau hơn vậy thôi xong rồi cái à, cỡ à, bạn rồi sao kể kể luôn đi xong rồi bảy cái xong rồi bảy cái bảy cái luôn trời ơi ba nói giờ em em chưa biết đó em thích ờ. con em đi không nổi luôn Đoạn tiếp theo làm ăn gì đây Học hành này chết Đã rốt thì còn hay cãi à, Ông bố này mười lăm nhân bốn bao nhiêu Học đứa con 15 nhân bốn là sáu mươi ừ. Nào mười lăm nhân bốn năm nhân bốn bao nhiêu hai mươi bốn nhân một được mấy lăm nhân bốn ừ. hai mươi cộng bốn bao nhiêu hai mươi bốn Thế sao bảo sáu mươi À, này làm toán quá sai chỗ nào mà sai đấy nhá 24 chia lại cho 4 hai có chia được cho 4 không đấy đó mang cái tay này đừng nhúc con hai này à. đó, cho mình bốn chia cho bốn không mấy một nhân bốn không mấy bốn trừ bốn không mấy không không mang con hai đây hai mươi 20 chia 4 không mấy 5 5 đáp án 15 rồi đây sai chỗ nào mà sai Đó, đúng chưa hay ha thành thế yếu nổi rồi tiếp theo là một màn anh ơi em kêu anh hả anh tên gì vậy này làm gì đây anh tên cái mà em cầm hàng ngày đó à, suy nghĩ suy nghĩ xem anh tên cu hả what Trời, con tên tiền bà nội ơi đúng <laughs> nghĩ gì không nghĩ mà nghĩ cái đó sao ui màn này là một màn bóng bàn giữa một ông già và một anh thanh niên ông già có vẻ rất bình tĩnh vô vô rất đơn giản với ta ừ à. ú chà mà chạy đi ú xa ai xa ê bọn nhỏ thôi ừ <laughs> rồi xỉu luôn một con già không phải đơn giản đâu tiếp theo là mang gì đây à bà này chuẩn bị cắt tiết của con gà và con chó nó đang vang sinh <laughs> rõ thấy quá kinh điển nó đã cản cái bà này không được giết con gà này rồi quỳ lấy luôn <laughs> con chó này rất thông minh và rất yêu thương con gà hãy xem lại những gì con chó đã làm chúng ta rất là cảm động đáng lẽ con gà này đã đi đời nhà ma nhưng mà vì con chó dễ thương này mà bà chủ đã suy nghĩ lại <laughs> thôi bà ơi đừng có giết đừng có giết ngon thì giết ta đi <laughs> cho nó một dao <laughs> tiếp theo tiếp theo hãy nghe giọng cười của anh này ý hai hai ta à, sẽ trở lại sau giống tiêu này. màn tiếp theo là một màn ông này đang văng lưới ô bị một con vịt xiêm ngươi dám giành lãnh thổ của ta hả <laughs> rồi hãy cút cút ngay tại sao ngươi dám giành cá với ta Ái xà, không phải đơn giản với loài vịt sim đâu nha. Chạy nhanh. <laughs> Hãy bấm like nha các bạn. Tiếp theo, tiếp theo. Mang gì đây? À, một con vịt và một con chó đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Ý xa. <laughs> con này nó tưởng là con trùng cho nên một pha rất là nguy hiểm chuyện gì đây à anh này đang ngồi ăn một tô mì và hình như quần của anh bị rách ô uh, <laughs> xà xin chúc mừng coi như là xem như là chuẩn bị bay của quý màn này là màn gì tiêm ngừa vaccine covid chuyện gì Đồ ngu Đứng gần nó làm gì đứng xa ra Hãy xem lại xem Chuyện gì Ôi Đừng chút bơm ăn Đừng chim Không cho đứng gần Ôi tiếp theo là màn gì đây Một màn đổ xăng Ý chà này ngươi đổ cho cẩn thận vào Đổ phải đổ cho cẩn thận vào Nhóc nó lên Ủi nó ra đúng rồi Đúng rồi như vậy nó hết sạch xăng được Gặp anh này mà đổ xăng dầu kiểu này thì chắc cũng một ngày chắc được hai khách mà thôi Chà chà Tiếp theo, tiếp theo là mang gì đây? À, anh này đưa tay lên ký hiệu 50 ngàn đổ ta 50 ngàn rồi xong rồi anh ơi đưa tiền đây ấy cha sao anh đưa 40 ngàn à. <laughs> như vậy là anh này bị cục tay anh đưa 40 mà ông kia ông tưởng đưa nguyên bằng tay <laughs> xem lại đúng rồi anh này đưa bốn bằng bốn ngón mà Hãy rút kinh nghiệm nha mấy anh đổ xăng Mày nhìn tay người ta phải kỹ vào Không thôi là bị hô Tiếp theo Đấy thấy chưa Anh bị cụt một ngón tay Út có lẽ là chắc một một lần dối như thế này mà bị chặt tay wow, <laughs> thưa mang cơm nghe để nhà xí về trừ á tiếp theo gì mà? Má nói gì đó à, cơm chia cho đứa bụng quá rồi à, lần đó rồi đi thì đi đi dám đi không wow, chưa ăn cơm nghe đi nhà xí về trừ á hãy xem nghe lại ha mới nói gì nữa à có cơm chia cho đứa bụng quá rồi à lần đó rồi chị trứng bị lộn nem được không chị không em tấm em mua về đũa hôm nay đứa cô đó để bả ngà bả đang phơi xương dầm nán cống kiến đòn hòn rồi mới ăn được dạ. ủa gì gai vậy đó chị nó giỡn mà giỡn cái gì mà giỡn trứng vịt lộn họ bón bỏ can được không mới vừa rinh cái đầu trứng thôi chưa bón mỡ hòn luôn kìa ủa mới vụ hòn đó hả chú em mà mỡ hòn là đát lắm á tao cũng làm á tuần trước má mua má cũng nói y đó ráo cuộc con bón cồng cỏ rổ gánh về có nhò ăn rồi anh hà đó ta thôi để bữa nay thử lẹ xem rang thôi vậy đập em hai cá đi mà chị lừa cái món hồng đồ cho em nghe mày ngầu ngang nghiến người ta lại bị bả lại trứng lộn mà đồ ăn hồng đồ ưng hồng đồ nó qua mỹ tìm à, à. trời là đi không rồi. nó sống về chằn sao nước sau em luôn á chị bất ngờ chị phải chiều em chứ mày chứ phải bà nậu tao nó tao chưa mày cái đi tao bó đâu tao không á mày liệu hồng hả, tao đấu số với tao đó dứt nó anh tiếp theo là mang đi thấy sao trái đặc biệt wow tiếp số ôi bốn tỷ wow anh chia đi hai tờ chia chia tay cho nội nope. chia tay cho nội Chà. chia tay cho nội nope. chia tay cho nội chia tay luôn Thì sao vậy tôi có tiền rồi mà. quen không chị nữa xin chúc mừng anh <laughs> thôi rồi kính thưa bà cô bác tất cả quý khách cô khách mà hôm nay lời đầu tiên xin chúc à, quý ông bà cô bác cùng quan khách về sức khỏe theo ông một tập quán của ông bà ta bao đời nay thì bé sinh ra được nuôi bằng sữa mẹ khi tròn 12 tháng thì chấm dứt vì lẽ đó hôm nay bé phạm nhân chính làm lễ bàn giao đó là lý do của lễ này thay mặt ban tổ chức tôi xin tổ chức lễ bàn giao với những người như sau hôm nay hồi 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12 năm 2016 tại hộ ông Lê Văn Minh mượn ông bố đã nhận lại hai cái quả đôi của nước con để giao chuyển qua giữa hai đương sự chuyện hai quả đôi có hai cái mối cho mẹ ruột là Lê Thị Kiều Tiên tiến hành bàn giao sau thời gian Bộ hai qua nữa nhị cả con bằng bầu sữa mẹ à. đến nay vừa tròn 12 tháng tức là 360 ngày theo phong tục tập quán của bà xưa thì thời gian dạ, con bú sữa mẹ này có vẻ không là hơi may mắn cho cha để tiếp tục chăm sóc và sử dụng xin người đứa chắc bàn giao khoảng 10 lần bên nhận phạm huệ anh rất là phấn khởi tiếp nhận có đôi lời phát biểu như sau trước tiên huệ anh chân thành cảm ơn Đó, bé phạm giao hưng vì trong thời gian dài không được chăm sóc nâng niu bầu sữa wow, mỗi lần lũ về nhà nhìn thấy bé gia hưng bú mà thèm chảy nước miếng đôi lúc cầm dạ. lòng chẳng nặng nên đợi bé lương ngủ say có lén phép mần miếng mần miếng ông trong thời gian chờ đợi đến ngày bàn giao trong vòng thật khó chịu vì kẻ cầm bài quá nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng đến từng ngày từng tháng cho đến ngày nhận bàn giao vậy hôm nay chính nước đích nhận bầu sữa cho mỏ lòng mong ước bấy lâu trong thành cảm ơn bé hương đã bàn giao lại cho cha chúc mừng bố bạn được đại diện gia đình vợ ông Lê Văn cha vợ của anh không cho biết là có trong thời gian qua con thể rất khổ tâm rất nhiều nhưng khó khăn nào cũng phải vượt qua thì hôm nay con chính thức tiếp nhận thì phải cố gắng chăm sóc kỹ theo thời gian dài bỏ trống cha vợ chúc con hôm nay thành công có đẹp luôn ừ, rất là vui đại diện cơ quan bạn bè và quý quan khách vâng. có mặt hôm nay và hơn 300 người theo dõi vô quan vệ tinh không biết ba mẹ đó là áo đỏ hay áo kính thưa quý vị hôm nay là ngày vui già có nhiều kỷ niệm dở ấn tượng có lẽ là chị áo đỏ cái gì cũng có mặt trái của nó từ nay về sau thì hoài anh thì vui cái mặt còn con chúng thì cũng cái mặt nhưng cái mặt luôn mà chắc đường nhiều lắm vì theo quy luật tự nhiên thì mạnh được yếu thua thì làm sao bé Gia Hưng có thể chiến đấu lại với cha của nó đây trời đó là điều mà bé Gia Hưng rất buồn ngăn không nổi mẹ là người sinh cho ta nuôi ta không lớn nhưng trong trường hợp này chưa chắc gì mẹ có dịch cho ta kính thưa bà cô bác cùng quý khách trong buổi lễ hôm nay buổi bàn giao đến kết thúc kính mời đại diện hai bên ký vào biên bản Chà. Ôi bây giờ mà không ôi thằng nhỏ chỉ là chấm dấu tay được rồi <laughs> xin chúc mừng ông bố nha màn tiếp theo ô ô nguy hiểm nguy hiểm <laughs> bà này tưởng là cái gì nguy hiểm té ra là bật nhạc lên nhảy <laughs> đồ khủng xem lại một lần nữa con điên này mở nhạc thì vào trong nhà ai ra đường và muốn các bạn kiếm. ai là người sinh ra bạn a theo tiếp ba bạn b mẹ bạn c ừ. ông hàng xóm Hả? và d bạn từ dưới đất bạn chui lên yeah. trả lời dạ với câu hỏi này khó quá em ừ. xin điện về cho người thân của em ừ mày hỏi ai vậy dạ mẹ em dạ. hỏi lại lên dạ, dạ. Trợ giúp sao phải vì cái đời rồi điện alo alo alo Mẹ nghe Con đang chơi game show thì công viên này có một câu hỏi khó quá Con hỏi cho mẹ nè Lý do nào con được sinh ra đời A. À, do ba con Ê khoan khoan khoan Dạ Ừ có công hàng xóm không Dạ có có Ừ chọn đó đó Rèn Dạ câu C ông hàng xóm là Chính là... xác à, quá kinh khủng như vậy là kết thúc video tập 10 Xin các bạn hãy cho một subscribe để đăng ký nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cười ngu người tập 11.